Em nghĩ là à? Được rồi, anh toilet, anh quên xả Và có còn một phần to tươi trong đó Mà sao biết? Cái gì cũng phần ở đó mà Sao em biết là anh chưa xả? Vì em có mắt ở trên đầu anh biết cục phần như thế nào Thật à? Anh biết gì không? F*** you em sẽ đi xả toilet cho anh lần này Nhưng sau em sẽ phân vào anh coba